Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi xin uh, giới thiệu với các bạn uh, dòng xe tải Hyundai Porter thùng kín D22 Hyundai Porter 2. Đây. Cái này là biển 34 quý vị các bạn nhé. Xe vẫn còn đẹp nguyên. À. Xe này uh, chạy chủ vẫn giữ gìn rất là tốt về ngoại thất nội thất ở bên trong xe đều rất là ok đây khách hàng ờ, ở Thái Bình nên một xe đông lạnh của bên tôi ờ, con xem qua con ờ, thùng kín này à. con này ở đời 2012 quý vị các bạn nhé cái này Potter 2 bản super à. anh này anh lấy con đông lạnh đời 2010 2010 tôi đang bán là uh, con đấy 280 triệu 285 triệu còn đông lạnh còn còn này thì nó giá cao hết đấy nó tầm khoảng ba trăm rưỡi ba trăm sáu các bạn nhé à, nếu khi các bạn uh, muốn mua xe hãy liên hệ với tôi tôi tên là Tuyền Hyundai chuyên cung cấp các dòng xe tải cũ và mới Hyundai xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe nhập khẩu ba cục à, đây là bãi xe cũ nhà tôi à, quý vị các bạn nhìn này đây là phần gầm bạ của của xe À, vẫn nguyên bản xe vẫn đẹp nguyên à, chưa sửa chữa chưa chưa làm gì cả chưa sửa sau khi uh, quý vị các bạn nếu mà chọn cái uh, nói chung là không phải những cái các khách hàng của tôi mua là xe còn nguyên bản sau khi mua xe xong thì sẽ được ừ, ờ, sẽ được làm làm làm lại về các phần ngoại thất dọn dẹp tất cả sao cho xe sạch bóng đẹp tình trạng nó sẽ trở về nguyên bản nhất có thể đây là thùng kín à, bên trong thùng kín này Thôi, xe thùng vẫn đẹp nguyên chắc chắn ừ. ông chủ xe vẫn rất giữ gìn à, các bạn thấy đấy à. xe vẫn đẹp Ờ, chủ xe chở hàng khô nên là nó, nó ờ, thùng bệ nó vẫn không có bị hoen gì hay gì cả Để tôn mã kẽm nữa nên là đảm bảo luôn đây cái phần uh, bên trong cabin à, các bạn nhìn doang keo cái doang cánh cửa vẫn đẹp luôn à, doang đẹp Rồi, ờ, bên trong nội thất này vẫn đẹp sạch sẽ ông chủ này rất là giữ giữ gìn xe ai sử dụng con này cũng rất là thích luôn nhìn cái cái cái từ từ bên ngoài vào thế thế này, thế này đã biết là ông ấy giữ, giữ gìn như thế nào quý vị bạn là an tâm về chất lượng xe máy móc không có sửa chữa hay à, làm lại máy được con này là 6 số tiến một số lùi xua lùi dạng số móc Đấy, phải móc ở cái cần là số thì mới lùi được mới gài xua lùi à, đây tôi sẽ quay quý vị các bạn cái phần à, mại động cơ tôi sẽ lật cái ghế lên Đấy. các bạn thấy động cơ của nó đây, vẫn nguyên chưa làm gì cả khi quý vị các bạn chọn xe xong thì à, thì chúng tôi sẽ dọn dẹp lại sạch sẽ từ gầm bệ máy móc cho đến ngoại thất nội thất của xe những cái phần nào hỏng hóc tôi sẽ ờ, quý vị cần thì tôi sẽ sửa lại đổi lại cái mới luôn phụ tùng nhà tôi luôn có sẵn toàn ờ, phụ tùng nguyên bản thôi phụ tùng chính hãng từ nhà máy à, bây giờ tôi sẽ nổ máy cho quý vị các bạn nghe nhé nổ máy à. phần uh, kêu sọc sọc đấy là cái uh, bi tỉ bi tỉ của, của, của, của CK ga nó hết còn này cũng lâu rồi cái bi chắc chắn sẽ phải thay kêu cái bi tỉ thôi nổ trực tiếp ví dụ là tiếng ừ. à, mọi uh, chi tiết quý vị uh, có thể liên hệ với tôi tiền chúng ta điện thoại 0936 929 444 uh, website là báo giá xe tải chúng quý vị các bạn nhé hãy uh, à, subscribe ấn subscribe của kênh của tôi để theo dõi Ờ, những chiếc xe mới về tôi sẽ cập nhật liên tục quý vị và các bạn